Mọi người đã bao giờ thấy tình huống chớ chê như vậy chưa? Anh chàng bad boy này thường xuyên dẫn bạn gái của mình về nhà, nhưng cứ khi đang mây mưa vui vẻ thì lại có chuyện xảy ra. Thực ra đều là do anh ta cố ý sắp xếp như vậy để chia tay với người yêu của mình. Không lẽ nào có những chàng trai sợ lấy vợ đến như vậy sao? Nào hãy cùng mình tìm hiểu xem câu chuyện ở đằng sau nhé. Nhân vật chính của chúng ta chính là Chip, anh chàng đã 35 tuổi nhưng chưa kết hôn, vẫn sống cùng bố mẹ và được chăm sóc tận răng. Nghe thì có vẻ như cuộc sống của một kẻ thất bại, nhưng Chip thực ra lại kiếm được rất nhiều tiền từ nghề môi giới du thuyền. Xung quanh anh chàng cũng có không ít những cô gái xinh đẹp, nhưng mỗi lần bạn gái ngỏ ý muốn sẽ cùng anh kết hôn, Chip sẽ dẫn cô ấy đến nhà của mình. Trong khi hai người đang vui vẻ với nhau, thì người bố đột nhiên xông vào cắt ngang. Cô gái không khỏi há hốc mồm kinh ngạc, còn Chip lại cảm thấy vô cùng đắc ý. Theo đúng kịch bản, cô gái sẽ quay sang nói lời chia tay với anh ta, bởi chẳng ai muốn yêu một người sống cùng với bố mẹ của mình cả. Trong khi đó, bố mẹ của Chip rất phiền muộn về điều này. Họ cho rằng anh đã đủ lớn để có một cuộc sống tự lập cho riêng mình. Hai người tình cờ được bạn bè giới thiệu một người có thể giúp họ vấn đề này. Hôm sau cả nhà Chip cùng nhau đi xem ghế massage, trong khi bố mẹ anh đang thảo luận sẽ lấy chiếc nào, một cô gái thân hình nóng bỏng bỗng chợt xuất hiện, Chip ngay lập tức đã bị cô nàng thu hút. Hai người nói chuyện vô cùng vui vẻ với nhau, sau đó còn hẹn thứ hai tuần sau sẽ cùng ăn trưa. Nhưng Chip không thể ngờ được rằng, hóa ra Paula là người được bố mẹ của anh thuê về, với mục đích là để giúp Chip tự lập hơn và dọn ra khỏi nhà. Paula nói bản chất của những đứa trẻ to xác này chính là thiếu lòng tự trọng, và đó là lúc cần đến những người như cô. Cô nói sẽ thiết lập mối quan hệ gắn kết với anh chàng, đảm bảo sau quá trình này, Chip sẽ trở nên có trách nhiệm hơn và dọn ra khỏi nhà. Điều bọn họ cần làm chính là ngừng giúp đỡ anh làm việc nhà đi. Vào buổi hẹn, Chip và Paula cùng ăn trưa trên một chiếc du thuyền. Paula vừa nói cô rất ấn tượng với kiểu hẹn hò này, thì lúc này Chip lại nhanh tay ném hết đồ ăn xuống biển. Hóa ra anh không phải chủ của chiếc thuyền, và ông chủ thật sự thì đang tiến đến. Paula rất thông minh giả vờ mình là người đến mua tàu, nhờ đó ông chủ cũng không nghi ngờ gì nữa. Vậy là Chip thoát tội một cách chót lọt. Anh chàng ngày càng có hứng thú với cô gái xinh đẹp này. Buổi tối hôm ấy, Chip dẫn Paula đến một nhà hàng sang trọng. Sau đó, anh còn lịch thiệp tiễn cô đến tận nhà. Đúng lúc chuẩn bị hôn nhau thì cô nàng cùng phòng của Paula phá đám, cuối cùng cô chỉ trao cho Chip một nụ hôn phớt và rời đi. Hôm sau lúc Chip đang bán thuyền cho một cặp đôi, thì anh chàng bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của Paula. Con chó cưng của cô nàng đang hấp hối. Paula khóc hết nước mắt, gục ngã vào vai Chip. Bác sĩ thú y có vẻ quá quen với cảnh này rồi, đưa khăn giấy cho Chip, cuối cùng rút kim ra tiêm cho nó. Paula ngước ánh mắt đẫm nước mắt lên nhìn Chip và nói cảm ơn. Thế này thì có ai mà không động lòng chứ? Nhưng có điều Chip không biết được, hóa ra con chó đó không phải là của Paula, mục đích của việc này chỉ là thể hiện sự yêu đuối của bản thân, làm cho Chip có cảm giác muốn bảo vệ cô. Để Paula không buồn vì chuyện của chú chó, Chip đã dẫn cô nàng cùng bạn bè của mình đi bắn súng sơn, còn Paula vì muốn có mối quan hệ tốt với bạn của Chip nên đã dẫn theo người bạn cùng phòng Kit, một cô nàng vô cùng cá tính. Và đúng như dự đoán, bạn của Chip là Justin đã bị thu hút bởi Kit, lúc chơi bắn súng chỉ vì mải ngắm cô nàng xinh đẹp mà đã bị loại. Sau đó Justin cố gắng ra bắt chuyện với Kit, nhưng có vẻ anh chàng không được hưởng ứng lắm bên trong sân cuộc chiến vẫn cực kỳ khốc liệt, khi mà đội của họ đều đã bị loại và chỉ còn mình Paula. Một tên địch tỏ vẻ khinh thường cô gái, nhưng Paula đã vòng ra được đằng sau và hạ hắn ta, vậy là đội của họ đã giành được chiến thắng. Mấy chàng trai có vẻ rất ấn tượng với cô nàng này. Tình cảm giữa hai người ngày càng trở nên sâu đậm hơn. Sau đó Paula và Chip lái du thuyền ra biển, anh chàng dạy cho cô cách điều khiển du thuyền. Sau đó hai người cùng nhau đến làng trài ăn hải sản. Paula cho rằng mình đã dần chinh phục được Chip, rồi anh chàng cũng sẽ nhanh chóng chuyển ra ngoài mà thôi. Về đến nhà Paula nói với Kit rằng cô rất thích anh chàng này, đồng thời tỏ ra cực kỳ hài lòng về tiến trình công việc. Nhưng trong khi đó Chip lại không nghĩ như vậy, anh lại như những lần trước chuẩn bị chia tay Paula. Mặc dù Chip cảm nhận được tình cảm giữa hai người là thật lòng, nhưng anh vẫn chưa thể sẵn sàng để bước vào cuộc sống hôn nhân. Vậy nên anh sẽ để Paula tự mình nói lời chia tay bằng cách dẫn cô ấy về nhà. Đám cá heo cũng dường như nhận thấy sự điều giả của Chip, liền cắn cho anh chàng này một cái đau điếng. Ngồi trên xe Chip nhìn Paula một lát, anh chàng cũng có vẻ hơi nuối tiếc cuộc tình này. Sau đó Chip giới thiệu cô với bố mẹ của mình sáu cặp mắt sượng chân nhìn nhau, ba người họ lại phải giả vờ không quen nhau. Chiết nói rằng hiện tại anh đang sống cùng bố mẹ, vậy mà Paula lại không hề có bất kỳ phản ứng gì tiêu cực. Điều này khiến Chiết cảm thấy khá là bối rối. Sau đó bố mẹ Chiết mời cô ở lại ăn tối, Paula không ngần ngại liền đồng ý ngay. Nhưng khi con trai vừa ra ngoài mẹ anh nói rằng nó đưa cháu về nhà là chuẩn bị chia tay với cháu đó, nhưng Paula đâu phải người dễ bỏ cuộc. Tối đó hai người đã có một đêm cuồng nhiệt với nhau. Sáng sớm hôm sau Paula định lẻn đi một cách lặng lẽ, mà vô tình lại bị bố mẹ của Chip bắt gặp. Điều này khiến cô nàng không khỏi ngượng chín mặt. Ngoài cửa sổ phòng kít có một con chim nhại mỗi ngày đều không ngừng kêu âm ĩ, điều này khiến cô cảm thấy rất phiền lòng. Cô nàng đang đi dạo trên phố thì phát hiện một quầy súng, cô liền nảy ra một ý tưởng táo bạo xử lý con chim nhại phiền phức kia, nhưng cô nhận ra rằng khẩu súng này có thể bắn 200 phát đạn, kít không cần nhiều đến vậy, cô chỉ cần một viên là được rồi. Người bán hàng nghe thấy cô nói vậy, lại hiểu nhầm và tưởng cô định tự tử, nhất quyết không bán súng cho cô. kít đã giải thích rằng cô chỉ muốn giải quyết con chim nhại trước cửa nhà mà thôi. Người bán hàng nghe đến đây lại càng không muốn bán cho cô, bởi loại chim này được bảo hộ, và giết nó sẽ phạm tội. Tình cờ lúc này Paula lại xuất hiện, Kit thất vọng quay lại với cô bạn của mình. Cô phát hiện ra bạn mình đã ngủ với khách hàng. Chính Paula đã đề ra cái luật đó và tự mình phá luật. Paula nói đó là trường hợp khẩn cấp, cô buộc phải làm vậy vì phải theo hợp đồng. Anh nhân viên đừng hóng hớt giật tay làm rơi túi đạn, thế là Kit nhanh tay lấy đi một viên trong đó. Lát sau Paula ra quán cà phê với một khách hàng khác, trong lúc cô đang bàn chuyện thì Justin vô tình đi ngang qua, vậy là anh chàng đã bắt thóp được Paula. Anh ta muốn cô thuyết phục Kit đi chơi với mình, chẳng có cách nào khác, Paula đành phải nhờ cậy bạn thân, Kít dù rất không hài lòng với sự gượng ép này, nhưng cuối cùng cô nàng cũng đồng ý, vì dù gì cũng là bạn của mình, nên cô đành phải ra tay cứu giúp thôi. Chẳng ngờ được rằng cuối cùng hai người lại khá hợp nhau. Kít nói với anh ta dạo này cô ngủ không ngon, vì có một con chim nhại thường xuyên làm phiền cô. Justin nghe xong liền nói nhà mình có một khẩu súng săn, Kít nghe được câu nói này ánh mắt liền sáng lên. Thế là hai người cầm súng mai phục nó, hai người nấp rất lâu cuối cùng con chim cũng xuất hiện. Justin nhắm bắn một phát, con chim trúng đạn rớt xuống. Ngay sau đó hai người hối hận, họ chỉ muốn dọa con chim thôi chứ không muốn giết nó. Vậy nên cả hai vội vàng chạy xuống và cứu chữa. Justin liên tục hô hấp nhân tạo cho con chim. Cuối cùng nó cũng sống lại, cắn vào mũi Justin để trả thù anh ta, sau đó phá phách đồ đạc rồi bay ra khỏi nhà. Cặp đôi này sau đó đã đến với nhau trong tình cảnh ấy. Trong khi đó, Chip rủ mọi người cùng đi xem bóng chảy. Lúc Chip dẫn cháu mình ra ngoài mua đồ ăn, bạn anh nói rằng Justin đã kể chuyện của cô rồi. Anh còn tiết lộ sự thật với Paula. Thực ra đứa cháu kia là con của vị hôn thê của Chip và cô ấy đã chết cách đây 6 năm rồi. Paula cảm thấy cực kỳ có lỗi, quyết định sẽ chia tay với Chip, nhưng Kit lại cho rằng đấy chỉ là quá khứ mà thôi. Cô ủng hộ Paula tiến tới với anh ta. Sau một hồi suy nghĩ, Paula định sẽ nói sự thật và xin anh tha thứ cho mình. Nhưng lúc này bạn của Chip đã nói hết mọi chuyện cho anh, Chip nghe xong rất đau lòng, còn không tin những lời này là thật. Ngày hôm đó Chip mời Paula đến nhà dùng bữa tối, anh đích thân vào bếp trổ tài nấu nướng. Sau đó, Chip cảm ơn bố mẹ và Paula đã ở bên anh, còn đề nghị mình và Paula sẽ ở chung với nhau. Cô nàng nghe xong thì suýt nghẹn, còn bố mẹ Chip thì vui mừng tột độ. Thế nhưng Chip đâu có đơn giản như vậy. Anh nói bọn họ sẽ sống chung với nhau dưới chính căn nhà này, để bố mẹ anh không phải trả tiền để Paula làm bạn gái anh nữa. Sau đó chiếc đội mưa rời khỏi ngôi nhà của mình. Paula vội đuổi theo anh định giải thích, nhưng chiếc không thể tin lời cô được nữa. Sau khi suy nghĩ rất lâu, Paula đến nhà và trả lại tiền cho bố mẹ chiếc. Cô xin lỗi vì đã để chuyện như vậy xảy ra. Chiếc sau khi chia tay Paula cũng không vui vẻ gì. Bạn bè cũng nhìn ra tâm trạng của anh, nên mọi người đã quyết định tạo ra một cơ hội cho anh và Paula. Ngày Paula rời đi cũng đến, cô sắp xếp đồ đạc và nói lời tạm biệt với Kit. Khi tiễn Paula ra sân bay, Tiếp nói cần tạt qua nhà Justin để lấy đồ bỏ quên. Lúc Paula không để phòng thì họ đã nhốt cô ở trong phòng, rồi còn nói nhìn vào cái tủ đồ đi. Paula mở ra thì thấy Chip đang bị trói ở trong đó. Trong khi đó đám bạn đã mở camera để theo dõi hai người họ. Paula xin lỗi Chip vì những chuyện đã làm với anh, cô đã định nói hết sự thật mà anh lại không cho cô cơ hội. Sau một hồi, cuối cùng họ cũng nói ra tình cảm của mình cho đối phương. Cuối cùng Chip cũng tiến đến chỗ Paula, hai người họ hôn nhau trong tiếng cổ vũ của tất cả mọi người. Cuối phim là cảnh Chip và Paula cưỡi du thuyền ra biển chơi. Paula vô tình xoay cột buồm khiến Chip bị ngã xuống biển. Đúng lúc đó một con cá heo bơi đến, Chip tưởng nó lại cắn anh như lần trước, nhưng hóa ra nó chỉ muốn anh vuốt ve nó một lát thôi, trước khi đi còn quay đầu lại như muốn chúc phúc cho anh. Mọi người nghĩ như thế nào về cặp đôi trong phim? Các bạn có ấn tượng với diễn viên nào hay không? Hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận cho mình biết thêm với nhé.